Sói ca là của ngôn tình Còn fan là của một mình Sam thôi Thấy chưa hay không hay không nào? các bạn thấy hay đừng quên thả tim thả follow giúp Sam nha Trời ơi trời ơi tôi mới nghe có ai đó mới vừa thả thính cái gì phải không ta ừ. Cái gì mà gì Sói ca là của ngôn tình Còn fan là chỉ một cái gì Còn fan là chỉ gì Chỉ chỉ gì Sam Sam mới đọc Chỉ gì? một mình và của Sam thôi Trời ơi thân người ta dễ gì mà fan là chỉ của một mình Sam thôi rồi Tôi nói cho bà biết nha Fan á nha, ừ. fan của Hero Team là có fan của tôi nữa Chứ không phải có fan một mình bà không đâu Mà bà nói của một mình bà Ủa tôi tỏ tình tôi gọi là thả thánh với fan tôi có mắc ngưỡng qua đen cà kìa cà, cà kìa tôi dạ Ủa mà đang đang đây tự nhiên không hôm nay xách cái máy quay ra ngoài đây đứng quay quay xong đứng thả thính nói gì tào lao vậy hả có chuyện gì à, vậy trời làm tôi gì quay vậy? tôi quay top top đăng lên top top quá trời bạn tim chứ biết hả quay top Thấy top hả ui ừ. trời ừ. dạo này à, top top đang rất là hot luôn à cho tôi quay ké với hello các bạn hello các bạn không cho không cho ông á follow ông được một triệu bảy à tôi là gần 3 triệu rồi làm sao mà cùng đẳng cấp mà mà lên quay với nhau gì kỳ à, nè nè bà nói gì cơ bà kêu tôi là không cùng đẳng cấp với bà hả nè nha mặc dù á là top top của tôi ít follow hơn bà nhưng mà kênh ừ. youtube của tôi nhiều người đăng ký hơn bà với lại tôi chơi game hay hơn bà luôn á nha ủa gì liên quan tự nhiên follow bây giờ qua chơi game là sao không có liên quan gì hết trơn á liên quan chứ nè mấy bạn ơi mấy bạn thấy đúng không sammy kêu á là sammy có nhiều follow trên top top nhiều hơn mình thì ok đồng ý là điều đó nhưng mà fan ở trên youtube của mình nhiều hơn sam nhiều nó nhìn số subscribe của mình thôi là biết mình nhiều hơn sam rồi fan mình nhiều hơn rồi bạn nào mà là fan của mình á nhớ comment là fan phong cận ở bên dưới nha còn bạn nào mà là fan sammy Đúng rồi, bạn nào à, mà là fan của Sammy thì bạn hãy comment là fan Sammy ở bên dưới nha Để coi coi fan ai đông hơn nè Nhưng mà chắc ừ. chắn một điều rằng là fan của mình hay là fan của Sam đông hơn không cần biết Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là mình chơi game giỏi hơn sam trời <laughs> ơi trời nói chuyện gì do cái bản lần trước cái gì lần trước là do tôi gọi là tôi tôi tôi chơi thua thôi hiểu không do cái bản trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn có không nhớ không bằng. mấy cái lần trước á khi mà phong rủ simi với lại sammy vào chơi game chung với phong á bạn thì simi với sammy đều chơi game thua phong hết trời ơi phong nhường lần hai chị em luôn mà vẫn chơi game thua phong á <laughs> trời quê quá youtuber làm bài game mà chơi game thua tôi không có chấp nhận cái ván đó là không có gì nó, nó kiểu nó không có công bằng vậy không có ngang tài ngang sức hiểu không làm sao ủa? mà solo được ủa cái gì tại sao tại sao mà sammy lại nói là không công bằng rõ ràng là là tôi là tôi chơi game tôi nhường cho simmy với sammy là chung một đội luôn mà kêu là không công bằng là sao hả Tại vì tôi là con gái mà con gái làm sao chơi hơn con trai được đúng không? Ôi ơi, bây giờ lại lại lại lại lại nói là là do là con gái cho nên là chơi game thua con trai trời ơi. Ủa, ủa cái này á chơi game á là chỉ có ngồi trên máy tính rồi sau đó chơi game thôi, nó đâu có giống như là mấy cái trò dùng đến sức lực như là kéo co hay là chạy bộ hay gì đâu mà tự nhiên là nói là con con gái không chơi thắng được con trai. Ông chè ông chè ông chè tôi ông chè tôi không chắc nha. Ôi, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Sammy gọi là lương lẹo bạn thấy không? Thôi được rồi, bây giờ Sammy không phục rằng là Sammy chơi game dở hơn Phong đúng không? Thôi được, bây giờ á Phong sẽ kiếm ra một cái trò chơi này rất là vui Cái trò chơi này á là một cái trò chơi mà không gọi là gì ta Không có ờ, chuyện mà Phong với Sammy sẽ đánh nhau đâu Mà chúng ta sẽ đứng xem người khác đánh nhau Vui lắm luôn Ủa gì kỳ vậy tự nhiên bây giờ solo thì mình đứng nhìn sao mình biết là mình thắng hay thua được <laughs> Cái trò này rất là hay Cái trò này là chúng ta sẽ có được những cái con búp bê mô hình á Sau chúng ta sẽ để xuống đất nè Xong rồi nó sẽ quýnh nhau Và chúng ta chỉ cần đứng xem thôi Rất là vui luôn á Sao muốn chơi thử không à biết rồi là quýnh mà là mình là điều khiển lính nè trời ơi Đúng là rồi hả? mình Quánh được hả? làm đức vua mình được làm vua hơi bị ngầu luôn á sammy sẽ là hoàng hậu đúng không ờ, ờ chắc chắn rồi kiểu này tôi thẳng chắc rồi cái này okay. được nè được nè thôi được vậy thì bây giờ để xem coi mình với sammy lần này là mình là sẽ gọi là chơi công bằng thôi bạn để coi mình với sammy ai sẽ là người gọi là chiến thắng trong trận game lần này nha các bạn hãy thử bình luận ngay lúc này để xem coi mấy bạn nghĩ rằng ai sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn nha còn bây giờ thì như thế nào let's go, let's go. Rồi ok các bạn ơi Và hiện tại mình đã đưa Sammy đến Cái gì ta cái trò chơi mà mình mới vừa nói nè bạn Đấy bạn thấy ở bên dưới có gì không Ở bên dưới là đang có rất là nhiều Gọi là những cái mô hình Gì vậy Sam sao nhảy xuống dưới rồi <laughs> Ai biết tôi tôi xem Ủa xuống đây Phong xem thử mấy cái cây nó bé xíu hè à, Vậy nè đẹp hả à. Ồ Ok bạn ơi thì bạn đang thấy là chúng ta đang ở trong một cái tòa lâu đài mini với bạn ạ à. Và một tí nữa nha Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đặt lính ra Và cho mấy con lính chiến đấu với nhau Và bây giờ bạn hãy cùng đoán xem coi mình với Sammy ai sẽ là người chiến thắng nha các bạn nha Và bọn mình sẽ cùng nhau đấu với nhau tầm 3 trận à, Rồi ok, Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, đi lên Ủa, Rồi sao lên? Ai vậy Hả? Rồi ok, cuối cùng bọn mình cũng leo lên trên được rồi các bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút bắt đầu để chuẩn bị bắt đầu trò chơi nha Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng Sẵn sàng rồi đúng không? Quá trời luôn đen. Đó mấy bạn ơi, bạn thấy gì không? Ở trước mặt chúng ta đó chính là đang có những cái bảng Thì nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải mua mấy con lính mấy bạn ơi Thì mình sẽ mua một con lính cầm kiếm nha Trò đầu tiên á, thì mình Sammy sẽ sử dụng hai con lính cầm kiếm À không, ba con chứ Mỗi người ba con lính cầm kiếm đánh với nhau trước để coi ai sẽ là người giành chiến thắng nha bạn nha Rồi ok Sam xuống đây Sam nhanh dạ lên Ủa ba con hả? Ba con. Rồi xuống đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt mấy con lính của mình ra nè bạn ơi. Ồ, mấy bạn thấy mấy con lính của mình ngầu chưa? <laughs> Đâu coi mấy lính của Sam coi, nhanh dạ lên. Đây, cho mà xem, thấy chưa? Trời thấy chưa? ơi, lính Đúng của không? Sam nhìn nó ốm nhơm ốm nhách xấu quách. Trời ơi. Vô viên ai như bên lính không mập thù lù nhưng heo à ơi nè tôi nói bà nghe à. nha lính của tôi là body xấu muối nha chứ không có như con Nào. lính của bên bà đâu ốm nhôm nhách ôi ôi bây giờ nhau à. bây giờ bắt đầu nè để coi coi ba con lính của bên sam ba con lính bên mình con nào chiến thắng nha ok bắt đầu rồi Vô nè rồi, bây giờ mình sẽ xuống dưới xem mà nó chiến đấu nhau nha bạn nha. Rồi, chui xuống, chui xuống. Rồi, ok. À, chui xuống. Chiến đấu đi. Ừ. Đó, ba con lính đang tiến lại gần nhau. Bụp bụp. Đó, đánh nhau à, rồi bạn ơi. Đánh đúng rồi và mấy bạn có thể thấy được cái thanh máu của bọn nó đang ở trên đầu kìa các bạn ồ ờ, oh. Ờ. của nhau đi của nhau đi nghe không anh mà lên bờ xuống ruộng luôn mọi người thấy không Đã lên bờ xuống ruộng kìa nghe chưa Đứng lên tấn công tấn công đi ôi ôi đâu một con lính bên mình chết rồi bạn ơi yeah. no. không sao yeah, yeah, yeah. bên sam cũng sẽ chết một con thôi đó à. thấy chưa cây vậy? Rồi bên Sam chết hai con luôn. Ui, còn một Còn một con cuối cùng. Còn một con cuối cùng. Ui, để coi, để coi. Đâu? No No Trời ơi Linh của tôi thắng rồi à, Thách qua Trời ơi mua mua mua thấy chưa Không thể ừ. tin được các bạn ơi Thật không thể tin được là mình có thể thua Sammy phải giây phút cuối à, Tức quá Thôi không sao <laughs> Coi như là màn đầu tiên là Sammy thắng đây Ok bạn Rồi lên trên nè Tiếp tục nha Khoan từ con bên dưới rồi Biến mất chưa Hết okay. rồi hết trơn rồi Tức quá mà Trời ơi không thể tin được Còn một con cuối cùng mà mình lại thua bạn ơi Rồi tiếp nha Rồi bây giờ là mình sẽ dùng cái con dùng cung nha bạn nha Thì mình sẽ đặt con dùng cung ra coi Wow Trong ngầu không. quá ta Cầm tôi xem coi tôi xem coi Xem đi mà xem mà tự đặt ra mà xem Có gì đâu mà đẹp Tôi mới đẹp đây nè Đây đó Ê tính ra bà xàm xí quá ha Tính ra con của bà với con của tôi y hệt nhau khác chỗ nào đâu Rồi ok bắt đầu nha Con tôi đẹp Tiếp. hơn bắt đầu đi rồi bắt đầu go hi go ui coi kìa coi kìa mình xuống dưới mình coi mà nó chiến đấu bạn ơi bắn đi Cùng bắn, bắn đi đâu vậy u bắn từ xa u bắn từ xa Hay nha cố lên cố lên cố lên bụp bụp Trời cái gì bắn mà toàn trúng không vậy mấy đứa Trời ơi bên mình bên bên bên mình có một con sắp chết rồi no no <laughs> chết queo rồi rồi bên sam cũng chết một con rồi sao chết vậy Trời ơi, đang đánh nhau Thôi tôi che, tôi che, tôi che, tôi che, tôi che Đó, Che gì mà che đi ra chỗ khác vô gì <laughs> Ok, đó Ui No, bên mình ít máu hơn các bạn ơi Đấy Rồi xong rồi, rồi xong rồi. kia Rồi xong luôn, mình còn một con duy nhất luôn Trời ơi Bắn đi Không thấy không, không thấy không Làm sao mà thua, no. làm, sao mà thua được Tôi làm sao mà thua được Rồi, bà, bà đừng có gáy to, bà đừng có gáy to Chưa biết ai thắng ai đâu Ồ đâu No, no, no trời dạ. ơi tức ừ, quá ừ, bạn ơi leo, leo. vậy là mình mình lại tiếp tục thua sao thêm một trận nữa rồi không tôi không dạ, phục chơi thêm trận chơi thêm trận nữa chơi thêm trận nữa không không phục không phục chơi thêm trận nữa gì mà ông phục Ok chơi là 5 trận đi Người nào thắng được 3 trận là coi như người đó thắng luôn Ok chưa Ôi thắng hai trận rồi nè Tức quá à, Trận này thì à, trận này sẽ chơi mấy con cầm ngựa đi ok ừ. thì lần này là chúng ta sẽ chơi nhiều nhiều hơn xíu là chúng ta sẽ đặt khoảng 9 con ok ừ. không u ừ, 9 con hả đúng rồi rồi, rồi. xuống đây mình sẽ đặt ra nha ờ một nè hai nè ba nè đó ba nhân ba là chín rồi ok sao đặt ở đi Ủa, một hai à ba con hả rồi đó rồi chín con ok rồi à. nè anh nói cho tụi mày nghe nha tụi mày đã được mặc giáp được cưỡi ngựa đẹp ơi là đẹp rồi vậy mà tụi mày còn chơi thua nữa là tí nữa anh ký đầu từng đứa nghe chưa okay. nghe rõ chưa đó nhìn mình nữa bạn nó nghe rõ rồi đó bạn ờ, okay. mấy đứa ơi cần gì cứ không cần cố gắng đâu bên kia cũng thua hà nhớ nha ok phải tin thấy vô gật đầu lên lè luôn đó tao nói rồi đó tụi mày ờ, làm sao làm phải chiến thắng nghe chưa ok chuẩn bị nè bắt đầu rồi go nè let's go tiến lên ok quay kìa quay kìa quay kìa để mình xuống dưới coi mà nó chiến đấu bạn ơi tiến lên đi tiến lên tấn công vào nó đây đây để mình chỉ hướng cho mà nó đánh đó đánh đánh đánh hướng này Ủa, đánh hướng này sao vậy cái này chỉ sao vậy Ủa, à, đây nè quýnh đi à, quýnh đi đây mày đưa mày đây mày đưa đây trời ơi căng thẳng quá căng thẳng quá trời ơi quýnh nhau căng thẳng quá ơi mình không biết con nào là con bên mình con nào con bên sam luôn các bạn ủa gì mà lộn xộn vậy ủa ôi ủa khoan từ ủa cố lên cố lên cố lên cố lên yeah Trời ơi game là dễ Game là dễ mấy bạn ơi Game là dễ Game là dễ <laughs> Không kẹo không kẹo không kẹo Cái gì kỳ vậy đó Tôi sẽ là người thắng nè Tại sao không lên hai một Ok hai một rồi nha Tiếp nè <laughs> hai một rồi hey, ừ. chỉ cần mình hai điều thôi là coi như mình an toàn các bạn ơi rồi ok rồi chơi con gì nè trận này chúng ta sẽ chơi à, ba uh, con đi là con cầm kiếm nè con cầm cung với lại là con uh, cưỡi ngựa đó okay. rồi bây giờ là chơi theo kiểu là gì ta thật cẩm đúng không đúng rồi, rồi. Okay, tôi theo mỗi ông cái ba con Sợ nha gì? mỗi mỗi cái ba con nha ok này một nè tôi sẽ đặt rồi. theo đây. là đây đây mình sẽ đặt theo uh, gì ta ba. chiến lược okay. của mình đó đó đặt theo chiến lược của tôi chuẩn bị sẵn sàng chưa sammy sẵn sàng sẵn sàng rồi đúng không bắt đầu go rồi mình sẽ đi xuống dưới còn nó chiến đấu thì mình nghĩ là rồi. nên chiến đấu bắn ơi. bắn những con dùng cung trước chiến đấu đánh những con dùng cung trước đi tiến lên tôi không có nghĩ gì hết tôi để vậy cho tự gì không chị như lúc là bị thua xui lắm ờ ủa sao thấy lính bên mình thọt hơn ta luôn <laughs> thấy chưa chỉ chia cho mệt trời oh no oh no mình thấy lính bên mình đang ít hơn các bạn ơi không thể được Ủa không lên thể được ơi con ngựa của tôi đâu đừng có chết oh no bên mình bên mình rồi xong luôn lính bên sam nhiều hơn bên mình rồi no bên sam còn tận 6 con bên mình còn có ba con à làm sao mà thắng được ôi trời ơi cố lên em cố lên bắn, bắn còn nó đi mấy em bắn đi mấy đứa bắn đi mấy đứa nhảy lên bắn đi đúng rồi đừng để thua mà trời ơi sao thôi, mà mình nghĩ kiểu à, này là... mà không thắng được mình nghĩ kiểu này là chắc là mình thua nữa ấy bạn ơi rồi rồi <laughs> rồi rồi Trời ơi Trời, lên bên tôi chạy còn dài Trời ơi máu mà dài xòm sọp luôn Phong ơi Rồi xong mình còn một con lính duy nhất No ờ. Không Đừng chết mà Trời ơi ừ. à, Tức quá mấy bạn ơi Vậy là Sammy thắng được 3 trận rồi Trời ơi Thôi Thôi sammy, tôi nói bà nghe nè tôi à, tôi thấy à, trò này nó cũng vui á hay là bọn mình chơi à, thêm một trận cuối cùng nữa đi được không cho các bạn xem được không chứ không phải là ông sợ nhục chứ gì sợ nhục gì mà sợ dạ. nhục <laughs> bây giờ ừ. trận này à, chúng ta sẽ chơi như thế này đi tôi nghĩ là trò trò cuối chúng ta sẽ chơi thế này nè trận này á nếu như mà tôi mà thắng thì coi như tôi bà hồi còn nếu như bà thắng thì tôi tâm phục khẩu phục là cho bà thắng luôn ok chưa rồi nhớ nha rồi okay. trò này chơi con gì đây nè trò này thì chúng ta sẽ chơi tất cả các con luôn nhưng mà mỗi con thì chúng ta sẽ đặt ra gọi là tầm 9 con ok chín con ui nhiều nha ok đây có có có có nghĩa là cầm kiếm đặt chín con cầm cung đặt chín con hiểu không ok bẹt bẹt bẹt, tôi đây. xui mất màu đỏ nè mình sẽ đặt ra ở chín con cầm kiếm à. ok chín con cưỡi ngựa thì mình sẽ cho ở đằng sau đi ok rồi sau đó chín con cầm cung thì mình sẽ cho nó ở trên đây các bạn ơi này đó và một con ở bên đây để cho nó bắn rồi ok rồi chiến thuật ủa còn mấy cái này không chơi hả mấy cái này sao mấy cái đồ có có mổ. có mấy cái này mình có dùng mà ok à, mấy cái này thì mình sẽ đặt nó ở ờ, bên này ừ, ở hai bên biển đi để ở ờ, hai bên biển cho nó bắn các bạn ơi đó mình để đây, để, để bên đây, đây hợp lý nè wow cái gì vậy to vậy à, mấy mấy mấy mấy mấy cái mà bắn này thì chúng ta chỉ dùng khoảng uh, mỗi cái mỗi, thôi ba ba ba cái ba cái nha mỗi mỗi mỗi cái mình đặt ba cái nha ok ba cái luôn hả à? dữ vậy ba cái đặt ở đây nè rồi ok mấy cái kia bự thì mình sẽ đặt xa xa một tí mình sẽ đặt ở đây ồ oh, rồi ok sẽ đặt ở một đây nè mình đặt ở một cái nữa là ở bên xa xa bên đây luôn các bạn ơi hình như cái này là cái cây súng bắn mấy mũi tên hay sao các bạn mình sẽ để cho mấy con này à, mấy cái cây súng mũi tên này ờ. đứng kế bên để ơi, cùng. nhìn nhìn uy nghiêm nghe phong ha rồi đẹp quá ok quá đẹp luôn sammy sẵn sàng chưa sẵn sàng nè let's go rồi rồi bắt đầu rồi ok Ui. cố lên nào mấy cưng anh tin mấy cân sẽ giành chiến thắng ui trời ơi cái gì banh xác vậy trời ơi cái gì mà nổ kinh vậy ui trời trời trời trời trời trời trời trời trời ơi trời ơi nổ trời ơi ế tượng giống kiểu là ủa cái gì mà cháy răng sạch vậy <laughs> mấy mấy con lính chết hết sạch rồi yeah lính không không còn không không đâu lính bên tôi vẫn còn nha Ủa, rồi xong chết hết sạch luôn rồi còn mấy con cầm cung thôi cố lên mấy em bắn đi bắn đi ủa sao bên mình ít máu hơn vậy không được yeah không được không được sao? Bắn, đi, bắn, đi. bắn đi bắn đi bắn đi bắn nữa bắn nữa đừng dừng lại Ủa, chưa bà chưa hắn được đâu tôi vẫn còn vũ khí mà mấy cái vũ khí vẫn còn bắn nhau kìa đúng rồi sao vũ khí bên ông còn nhiều vậy chọi đá nè chọi đá vô mấy cái vũ khí của bà nè ờ <laughs> bắn đi nè tôi coi tôi coi mấy cái này chọi đá nè đó nó chọi cục đá là văng qua đây nè bùm bùm bùm đó trời <laughs> ơi trời cái gì mà ác nhân vậy trời hay mấy Nói cái cây súng bắn mũi tên này của bà không có mạnh bằng mấy cây cây súng gọi ờ, là chọi đá no, của tôi không đâu được bắn không được bắn mẹ mẹ cung tên của tôi không được thì bắn của tôi nè Đừng bắn, bắn đi bắn đi đâu đúng rồi no, no. đúng rồi đúng <laughs> rồi yeah yeah ok bạn ơi chiến thuật của mình quá đỉnh cao các bạn thấy không mình để cho mấy yeah, cái cây súng này nè tôi là tôi để cho mấy cái này nó nằm ở đằng sau cho nên á là bọn nó sẽ không bị tấn công trước bà hiểu không nó vẫn vũ khí mạnh nhất à. đó còn sammy còn Sammy Sammy lại lại để cho nó ở ở trên đầu cho nên là chết hết trơn <laughs> ai biết đâu trời trời bởi vì là Sammy hồi nãy đã nhường cho mình thêm một trận cho nên là trận này mình nghĩ rằng là mình sẽ nhường cho Sammy thêm một trận nữa nha chịu không rồi bây giờ trận đúng không trận okay. cuối nè đó chung rồi, kết nè cuối nè trận này á thì tôi nghĩ rằng à, chúng ta sẽ đặt nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đặt mấy con mà cầm à, cầm kiếm thôi sao đây mấy con cầm kiếm thôi mình sẽ đặt okay. khoảng gọi là uh, bao nhiêu ta 3 nhân 10 30 vậy mình sẽ đặt khoảng 90 con chịu không 90 con là Đúng đặt vậy. bao nhiêu lần là 90 bao nhiêu con. lần 9 lần hả 90 con á thì đặt uh, à, 30 lần Ba mươi lần oh Đúng my god ok Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Rồi ok, 30 con, đủ 27, 28, 29, 30 Sao? Rồi ok, 30 Trời lính luôn Ôi đông quá trời đông luôn bạn ơi Rồi ok, Sammy đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng Sẵn sàng rồi đúng không? Bắt đầu Trời Tiến lên. Nó cao kìa, lính nó nhiều như kiến vậy. Đây, mình sẽ chỉ mình, mình sẽ chỉ cho mày nói tấn công mọi người tấn công phía Tôi giữa trước. Chỉ. Tấn công. Tấn công chi trời. Tất cả tự... tấn công cùng một lúc cho anh. Trời ơi trời e từng kiểu trăm lính nữa không? Mình là đất vua với hồi nữ hoàng hoàng hậu phải không? Đang chỉ lính đánh này không? Tấn công, tấn công đi. Tấn công. Tấn công từ hai phía này, bên hai phía này đang ít người nè, tấn công phía này. Trời ơi, trời ơi căng thẳng quá mình thấy lính của mình có vẻ đông hơn các bạn ơi <laughs> đâu ra bằng nhau hết ủa từ sao bên ông nhiều vậy bên tôi nhiều hơn rồi nha quýnh đi nào ủa khoan sao bây giờ là bên tôi là ít hơn vậy ủa gì cái này? ủa vậy tôi nhiều hơn đúng không sao căng thẳng quá ta tôi không biết là liệu rằng là liệu rằng là bên nào sẽ thắng đây căng thẳng quá chỗ bên này ông nhiều hơn nè mà chỗ bên này ông lại thưa hơn đó nó đều đều vậy tấn công về phía bên này bên này đang đang nhiều lính hơn nè tấn công phía bên này mấy cưng ơi Trời ơi, cái gì mà lính mà chết sàn rạc sàn rạc vậy trời Nó bốc hơi nhiều vậy, đừng có bốc hơi chứ em ơi Trời ơi, sao mà tôi thấy bên này đội tôi đang bị chèn ép quá vậy Lính đâu hết rồi, qua đây viện trợ mấy cưng Bên này nè, tấn công về phía này viện trợ, nhanh lên Ồ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Đây, bên đây ờ. thì uh, mấy, mấy con lính của Sammy bên đây cũng đang bị uh, đánh rất là nhiều Đó, còn một con cuối cùng nè Bụp, mày hả mày Rồi, tấn công về phía giữa tranh Tấn công đây, tiến lên nào à. chị mấy đứa đánh đây mấy đứa ồ oh no sao mà mình thấy lính của mình ít hơn sam vậy ta đều đều đều, rồi đó à, tiến lên tiến lên tiến lên tiến lên tấn công luôn tranh ủa đây nào Ê, ai thắng ai thẳng quá căng thẳng quá tôi không biết là ai thắng nữa căng tôi thấy căng thẳng quá cộng với đàn vậy á ôi sao lính của mình ít hơn vậy no no no no no no no đừng để thua đừng để thua anh xin tụi mày á đừng để thua mà wow no yeah, một con no còn một con cuối cùng chạy đi cưng no à, à, à, yeah. à, à, trời ơi đưa mày được rất nhiều vậy yeah, à, à, à. Ờ, vậy là coi như là mình đã thua Sammy rồi mấy bạn ơi à, <laughs> à, chưa, có bảo rồi mà tôi thắng rồi do là ông không công bằng thôi, hiểu không? Ừ. nói cho bà nghe nè, chẳng qua là bà gặp may mắn bà mới chiến thắng được thôi Chứ bây giờ á, ừ. tôi mà chẳng qua từ nãy tôi nhường bà Bây giờ nè, bà cho tôi sắp xếp một trận đi, bảo đảm là trận này tôi sắp xếp công bằng Nè, coi nha Rồi, bây giờ là tôi đã sắp xếp một cái trận đấu vô cùng công bằng luôn Là bên Sam có ba con đúng không? Bên tôi thì cũng ít thôi, không có nhiều đâu Có nhiêu đây à? Đó, ok về mình chờ ba con bên sam sẽ chiến đấu với mấy con bên đây của tôi nha là công bằng quá rồi công bằng cái gì mà con bằng tôi được ba con một nuôi con kìa trời trời trăm con lên núi trăm con xuống biển hả ôi ủa tôi thấy công bằng mà ta tính ra bên tôi ít xỉn là có mấy con thôi chứ đâu nhiều đâu bên bà tận ba con lận Ờ, trời thôi thôi dẹp dẹp trong nội thôi thôi tôi không chơi đâu chơi ông gian à không chơi không à. chơi thôi thôi được rồi vậy coi như là lần này tôi chơi game thua bà đi trời ơi các bạn ơi tức quá mà không thể tin được là cũng có ngày mình chơi game thua xa mấy bạn ơi mấy bạn có muốn mình phục thù trong những cái trận khác đâu mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết rằng là anh phong ơi hãy phục thù đi nha đó mình sẽ tìm một cái trận mini game nào đó để mình phục thù chiến thắng lại sam nha các bạn nha chứ mình cay quá rồi ok đâu. <laughs> à mà quên nữa bạn ơi nếu như bạn muốn mà mình với sammy chiến đấu lại với nhau á để coi coi ai sẽ là người chiến thắng á thì bạn hãy qua bên kênh của sammy bạn vào trong video của sammy bạn hãy cơm mình là phong cận vô địch phong cận vô địch để cho sammy Ủa? sợ chơi nha à nghi quá cơ sợ ờ, quá thì bạn ừ. nào ừ. bạn nào mà bên phe sam hãy cơ mình bên dưới là sammy vô địch nha còn bạn nào bên bên kênh mình mà theo phe mình thì qua bên kênh sam cơ mình là phong cận vô địch nha bạn ok còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những video lần sau tạm biệt bye bye.